Chào bạn, trong ngày hôm trước chúng ta đã nói về à, ứng dụng laser công suất thấp trong việc điều trị các bệnh về ngoài da. Thì ở phần tiếp theo chúng ta sẽ học về điều trị bệnh ở niêm mạc khoang miệng và mô quan quanh răng. Thì trong khoa răng hàm mặt ấy, các tổn thương niêm mạc ở khoang miệng và mô ở quanh răng có ý nghĩa rất lớn đối với việc tìm kiếm cái phương pháp điều trị có hiệu quả. Và thực tế trong cuộc sống thì mỗi con người có ít nhất ít hay nhiều thì đều có cái tổn thương này bạn có đồng ý không đúng không và điều trị các bệnh liên quan đến hệ thống răng niêm mạc quanh miệng và mô quanh răng là cái vấn đề cấp thiết của y học xuất phát từ cái hiệu ứng kích thích sinh học của cái bức xạ laser công suất thấp nhiều bệnh lý về niêm mạc miệng và mô quanh răng đã được điều trị có kết quả cao những áp dụng của cái laser heong neong trong việc điều trị à, nha chu viêm và bệnh niêm mạc khoang miệng như là hết ở môi này viêm lợi này viêm miệng à, hepper này áp xe cấp tính này viêm miệng hepper tái phát này viêm miệng áp xe tái phát này viêm lợi trắc vẩy này ban gì đỏ dịch dạ đa dạng này chấn thương niêm mạc khoang miệng này vân vân này những tổn thương viêm ở vùng mặt và khoang miệng được tác giả sử dụng là laser công suất thấp để điều trị ví dụ như là mù nhọt ờ, ở mặt trẻ em này viêm quay răng này viêm nai răng này viêm tấy áp xe này viêm khớp và thái hóa khớp này các bệnh viêm nhiễm tuyến nước bọt này đấy rối loạn dây thần kinh tam thoa này gãy xương hàm này đấy và kích thích cái quá trình lành vết thương sau khi phẫu thuật và chấn thương hàm mặt những cái kết quả thu được trong quá trình điều trị các tổn thương nói trên đã nói lên ý nghĩa thực tiễn lâm sàng to lớn trong việc là à, bức xạ dùng bức xạ laser heon neon công suất thấp để điều trị các bệnh lý à, răng miệng là cái vũ khí không thể thiếu đối với các thầy thuốc chuyên khoa về răng miệng vào à, một nhà khoa học là Kiros đã sử dụng laser công suất thấp để điều trị cho 396 bệnh nhân laser heon neon kết hợp với laser heon CCD nên nhớ là kết hợp cả hai laser này nhé laser heon neon và laser heon CD trong số những bệnh nhân này có 186 bệnh nhân là có tổn thương niêm mạc miệng viêm lưỡi thắt vảy và ban đỏ rỉ dịch viêm miệng after tái phát viêm mô trắc vẩy và 212 bệnh nhân có tổn thương mô quanh răng tức là nha chu đấy thì sau khi mà người ta làm à, điều trị ấy, thì bệnh nha chu viêm thì đo đối với nhóm trứng thì đạt kết quả là 9,9 cho đến 0,8 nếu mà chỉ dùng la che hay không thì đạt là 9,8 cho cộng trừ thêm 0,7 và nếu mà chỉ dùng laser hay CD thôi ấy, thì là 88 cộng cho 1,1 nếu mà kết hợp cả hai loại laser thì là 7,7 cộng cho 0,9 các bệnh khác cũng tương, tương tự như thế thì từ dữ liệu kết quả điều trị tác giả đã đưa ra một kết luận rằng chúng ta cũng có thể đưa ra kết luận rằng bức xạ laser neon mang lại hiệu quả điều trị à, gần với tác dụng các thuốc và điều trị hữu hiệu nhất, không gây ra phản ứng phụ. Kết hợp với hiệu ứng hai bước sóng laser heon neon và laser heo CD cho ta kết quả tốt. Kết quả laser heon neon và laser heo CD và các thuốc trong chuyên khoa cho ta được cái kết quả điều trị cao nhất. Ở đây ta sẽ có một cái video video để cho chúng ta xem được về cái quá trình điều trị cái bệnh viêm nha chu à, về khoang miệng này về chúng ta điều trị cái bệnh à, về viêm chân răng bằng laser cũng nói thêm là cái khoa à, răng hàm mặt của viện quân y 108 ấy thì à, đơn vị đầu tiên là sử dụng laser neon neon vào việc là điều trị bệnh à, nha chu viêm và đã thu được kết quả đáng khích lệ và từ đó đến nay thì nhiều đơn vị y tế trong cả nước đã áp dụng cái kỹ thuật này để điều trị bệnh viêm nha chu và các bệnh viêm niêm mạc ở khoang miệng chúng ta à, có áp dụng cụ thể cái để điều trị à, cái bệnh về khoang miệng bằng laser này hay không thì các bạn vui lòng à, có thắc mắc gì thì vui lòng inbox cho mình à, liên hệ với mình à, hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi học tiếp theo